Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không thể tin nổi, quang nổ có thể nhét cả tấn TNT vào Bphone Nguyễn Tử Quảng là giám đốc điều hành của công ty cổ phần BKA Công ty này hiện là công ty có tên tuổi trong lĩnh vực cung cấp phần mềm diệt virus máy tính và an ninh mạng Cũng là một công ty lâu đời thành lập từ những năm 1995 Và ông Nguyễn Tử Quảng là giám đốc điều hành từ ngày thành lập cho đến nay Được biết, công ty BKA của ông Nguyễn Tử Quảng kết hợp chặt chẽ với Bộ Công an của Việt Nam. Trong đó, Học viện An ninh Nhân dân và Công ty An ninh mạng BKA đã ký thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp nghiên cứu khoa học nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nói chung, BKA là một công ty đứng đầu luôn đứng về phía phe của chính quyền Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc điều hành của BKA Nổ nghĩa là nói khoác, việc ông Nguyễn Tử Quảng đã bị xã hội gắn thêm chữ nổ vào tên cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là cách phát ngôn của ông này thường quá đà, đây là cách làm thương hiệu rất yếu kém. Chính nó tạo ra khách hàng sự coi thường hoặc không tạo ra sự tin tưởng ở nơi khách hàng sử dụng dịch vụ. Vào năm 2021, ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng Bphone là smartphone đầu tiên trên thế giới có tính năng chụp macro tính ứng dụng hơn hẳn các hãng khác nên được Bfan khen ngợi. Không biết tính yêu Việt của Bphone có được khách hàng tin tưởng hay không, chỉ biết rằng rất ít người Việt Nam chọn mua Bphone. Thay vì mua Bphone, họ mua những thương hiệu có tên tuổi như Samsung hay iPhone. Có lẽ đấy là thái độ của khách hàng đối với sản phẩm Bphone của BK của ông Nguyễn Tử Quảng làm ra. Vào năm 2022, sau khi ông được Hiệp hội Phần mềm Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa giao cho trọng trách giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phát triển Trí tuệ Nhân tạo. Ông Nguyễn Tử Quảng đã lên báo nói rằng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam khả năng vươn lên số 1 thế giới. Hầu hết người ta đánh giá rằng đây là tật nổ của Nguyễn Tử Quảng chứ không phải là lời nói chân thật. Trình độ công nghệ của Việt Nam tới đâu ắt không ai có thể khó hiểu cả. Câu nói của ông Nguyễn Tử Quảng không làm cho người ta tin mà chỉ làm cho người ta so sánh và đánh giá phẩm chất con người của ông. Với con người được giao trọng trách lớn thì càng cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, bởi lời nói thật, những câu đánh giá đúng tình hình nó giúp đối tác và cả thuộc hạ có cách ứng xử đúng nhất. Còn khi mang hình trong mình trọng trách lớn mà vẫn mang bệnh nổ thì khó hy vọng gì ở một lãnh đạo như thế. Status của ông Quảng Nổ vào ngày 22 tháng 3, tờ báo Cà phê Biz dẫn lời ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng BK đã thử nghiệm thành công nhờ công nghệ giống chất GPT và sẽ ứng dụng trên Biphone. Được biết, chất GPT là trí tuệ nhân tạo của công ty OpenAI. Nó mới ra đời và làm chấn động xã hội. Hiện nay, các ông lớn công nghệ của Mỹ đều phải hớt hà hớt hải chạy theo công ty này. Không biết ông lớn như Google, Facebook vân vân có chạy theo kịp hay không. Tuy nhiên, các đại gia công nghệ trên thế giới không tuyên bố mạnh miệng như Nguyễn Tử Quảng. Có người thì nhận xét rằng những lời nói vô giá trị của Nguyễn Tử Quảng là những thứ không đáng để mang lên mặt báo. Việc quảng cáo cho một ông giám đốc điều hành chuyên nói khoác là một cách phản giáo dục. Khi mà trên mạng có quá nhiều hàng triệu trẻ vị thành niên tiếp xúc với báo chí, đấy là cách quảng cáo tính thiếu trung thực cho giới trẻ đang hình thành nhân cách. Nếu ai tin vào lời nói của ông Quảng thì người ta sẽ có tư tưởng chờ đợi. Nếu ai không tin thì lại phi cười, buông một câu đầy mỉa mai rằng Quảng nổ đấy mà, ai mà tin. Một lần tự nổ của ông Nguyễn Tử Quảng. Có thể nói ông Quảng dùng cách nói này để tạo sự tò mò với sản phẩm Bphone của ông. Tuy nhiên sự tò mò này lại không còn nữa và rồi cũng sẽ chẳng ai bỏ tiền ra để sở hữu một thương hiệu mà khách hàng không tin cậy. Với một giám đốc điều hành không đáng tin cậy thì khó mà tạo ra một sản phẩm đáng tin cậy. Và nhiều năm qua, Bephone đã chứng minh điều đó. Một nhận xét khác với lời nói của ông Nguyễn Tử Quảng như sau. Lần này, ông Quảng lại cho nhét cả tấn thuốc nổ TNT vào chiếc Bephone của ông rồi. Có lẽ là như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà thiên hạ đặt cho ông cái tên Quảng Nổ.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 bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhổ ria mép, hung dữ Tô Lâm tung quân truy sát gia đình kẻ ăn gan hùm. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vụ án rất lớn. Bà Nhàn chính là mắt xích quan trọng trong đường dây thông thầu trong cả nước và đường dây buôn vũ khí với thế lực Israel trị giá hàng tỷ đô la. Vụ án chính trị nhưng đang khoác lên mình chiếc áo kinh tế. Điều đáng chú ý là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là phụ nữ nhưng đứng trung gian kết nối giữa hai cơ quan tình báo quả là không hề đơn giản. Vụ án IC của bà Nhàn dính đến Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, dính đến nhóm lợi ích nắm quyền chi tiêu quốc phòng. Với ngân sách hàng năm lên tới 7,7 tỷ đô la Mỹ, Bộ Quốc phòng là nơi các nhóm trong tứ trụ đấu đá nhau để giành quyền kiểm soát. Và do đó bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn giúp phe Trọng, Huệ, Tô lầm giải quyết nhiều vấn đề trên bàn cờ chính trị Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một người phụ nữ bí ẩn. Vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đưa ra xét xử. Điều quan trọng trong phiên tòa này không phải là bản án cho các bị cáo mà hành động của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn bị kết án vắng mặt tới 30 năm tù giam, một bức án có thể xem là rất nặng. Tuy nhiên, phản ứng của bà Nhàn với phiên tòa mới là điều đáng nói Đấy là bà Nhàn ở từ xa vạn dặm đã điều khiển luật sư bảo chữa nộp đơn kháng kiện cho bà. Hành động này của bà Nhàn hoặc là dại dột, hoặc là rất bản lĩnh. Vì sao nói là dại dột? Vì hành động này liên hệ tới luật sư để kháng cáo bà Nhàn đã vô tình hay cố ý để ông Tô Lâm biết được đầu mối có liên kết với bà. Thường thì bị cáo đang trốn truy nã mà để lộ đầu như thế là rất nguy hiểm. Biết đầu từ đầu mối này ông Tô Lâm sẽ lần ra cho nơi bà ở, ở của bà Nhàn thì sao? Nếu bà Nhàn bị lần ra nơi ở vì lý do này thì át hẳn hành động nhờ luật sư kháng cáo kia là hành động dại dột. Còn ngược lại, nếu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cố ý để lộ đầu mối liên kết mà ông Tô Lâm vẫn bất lực, không thể làm gì được thì đấy chính là bản lĩnh và cho tới bây giờ có vẻ như Nguyễn Thị Thanh Nhàn rất tự tin với nơi ẩn náu của mình nhưng không ngần ngại thò tay nhổ ria mép con hùm giữ Tô Lâm. Nếu Tô Lâm phải nổi điên lên, con ba thì cười khúc khích. Ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đã cho tóm anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Tô Lâm là ông Bộ trưởng Bộ Công an manh động nhất trong cuộc đời Bộ trưởng ông từng bố trí bắt cóc người nhiều lần mà chấn động nhất là vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành giữa Berlin tại Đức, đem về giao nộp cho ông Tổng Bí Thư. Với vụ án bắt cóc này, ông Tô Lâm đã bị châu Âu liệt vào hàng tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, nó cũng đem lại lợi ích cho ông Tô Lâm. Với thành tích này cho thấy ông Tô Lâm thuộc hàng có số má trong giới võ tướng ở chính trường tại Việt Nam. Tối ngày 17 tháng 3, ông Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho truyền thông biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can sau khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế viết tắt là công ty IC và các đơn vị có liên quan. Trong đợt khởi tố này, ông Nguyễn Anh Dũng, anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty IC và bốn giám đốc doanh nghiệp khác với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Anh Dũng, anh trai của bà Nguyễn Thanh Nhàn đã bị bắt giữ. Đây là đòn đánh quen thuộc của Bộ Công an Việt Nam. Tóm không được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì cấn công mạnh vào người thân của bà. Đây là đòn tâm lý, vừa mở rộng vụ án vừa ép bà Nhàn phải lộ diện. Tuy nhiên đến nước này thì xem như bà Nhàn đã lỡ leo lên đường cọp không thể xuống. Bà Nhàn không thể đầu thú vì đầu thú là gia đình bà sụp đổ và làm sụp đổ luôn nhóm lợi ích lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam